trên đời này chẳng có cái gì gọi là miễn phí cả Xin chào, tôi là Phạm Thành Bình à, Trong video này chúng ta sẽ trao đổi về chủ đề miễn phí Như bạn biết, rất nhiều người họ thành công Họ đã trả giá bằng rất nhiều lần thất bại Họ trả giá bằng công sức, mồ hôi và xương máu Để họ đạt được kết quả ngày hôm nay à, Rất nhiều người họ được thăng chức Họ đã trả giá bằng sự nỗ lực Không ngừng nghỉ từng ngày từng phút để họ giúp đỡ công ty của mình phát triển hơn. Và để có được kết quả tốt nhất thì bạn phải biết cách trả giá. Tuy nhiên, à, chúng ta hay có một cái tư duy gọi là tư duy sở hữu tất cả mọi thứ miễn phí và về với mình. Và thực sự những thứ miễn phí nó có hai mặt của nó. Ví dụ, bạn muốn nhận một món quà miễn phí ở trên internet thì bạn phải đánh đổi bằng cái gì? Đó chính là data của anh chị họ tên số điện thoại địa chỉ nhà vân vân và nếu như anh chị em mình muốn sở hữu thời gian của người khác chắc chắn phải trả phí cho những khoảng thời gian mà người khác giúp cho bạn ví dụ là trong những cái chương trình cà phê online của tôi sau khi tôi dạy xong à, ba buổi có rất là nhiều học viên họ rất tâm đắc về ba buổi học này tuy là ba buổi miễn phí họ thốt ra rất nhiều câu chương trình này nghĩa ra phải trả phí và kết thúc ba buổi thì có rất nhiều anh chị em là muốn đặt lịch để tôi tư vấn cho đó thì tôi mới nói một câu như sau trên đời này chúng ta hãy sẵn sàng chi trả tiền để chúng ta đánh đổi thời gian của người khác anh chị em không thể khai thác thời gian của tôi một cách miễn phí được bởi vì khoảng thời gian đó à, tôi cũng phải gì lao động bằng trí óc trí não của mình để tôi có kinh phí để tôi cũng chi trả cho rất nhiều thứ khác nữa có đúng không bạn rồi là rất nhiều câu ờ, em muốn kinh doanh nhưng mà em không muốn phải à, trả phí để nhập hàng em không muốn phải chi trả cho một thứ gì đó thì thưa với các bạn là trên đời này không có chuyện đó đâu những thứ miễn phí đó nếu như chị muốn sở hữu về với bản thân với cá nhân của mình thì thực sự nó làm cho tư tưởng tư duy của chúng ta nó luôn gì luôn đi xuống cho nên tôi và anh chị em mình hãy sẵn sàng chi trả trả phí cho những thứ mà giúp chúng ta có kết quả giúp chúng ta đạt được mục đích của mình giúp chúng ta thành công hơn nếu anh chị em thấy đoạn video này của tôi có giá trị anh chị hãy gì hãy đăng ký kênh của tôi là Phạm Thanh Bình và hãy chia sẻ cho đội nhóm của mình và hãy nhớ bấm theo dõi kênh của tôi để anh chị sẽ nhận được rất nhiều video giá trị khác nữa cuối cùng là tôi chúc anh chị thành công xin chào hẹn anh chị ở trong video tiếp theo của tôi